rồi chào anh em nhá tiếp tục à, hôm nay à, mình sẽ làm một cái video clip nói về cách chơi tài xỉu trên à, Android ha Đó, thì à, các anh em nào muốn chơi về bản game tài xỉu 2021 này em nè Đó. anh em thấy không Đó, tài xỉu 2021 thì nó có thông số ở trên này anh em nè Đó, D749 4301 đây là công thức công số anh em nhé không số đó thì anh em à, chụp lại màn hình cỡ qua cho mình thì mình sẽ có cái quy luật để anh em đánh còn ngoài ra các anh em vào xét play <coughs> tìm vào ví dụ như tài xỉu 0222 này anh em này đó thì mình đang đứng tốt cho anh em đó đang đứng top 8 top 9 này anh em này đó là công ty kênh Việt mô phẩm đó là, là cái top game tài xỉu 2022 này anh em nhé hoặc tất cả các game trên này cũng được các anh em chỉ cần uh, đây này anh em công ty đó thì bên mình sẽ có quy lực để anh em có thể đánh được cái game trong CH Play này ở ngoài tài xỉu có nè bên mình còn à, bầu cua hoặc là sóc đĩa ha đó nói chung chơi về game trên à, điện thoại này rồi đó, Samsung Apple đó thì các anh em chỉ cần chụp màn hình gửi qua mình qua Zalo hoặc là gọi cho mình qua số điện thoại này 0786011234 nha hoặc là 0786041234 nha đó. thì bây giờ mình sẽ test cho anh em một cái game đầu game này trước cho anh em xem thử đó. đây vào tiếp game này tài xỉu anh em không đó thì nếu như chơi cái game này thì nó quy luật đánh như thế nào thì các anh em sẽ xem hết uh, cái video này nha thì bây giờ lộc sẽ đánh cho anh em vài ván hên xui hên xui để xem thử nó xui và hên tới đâu ha thì bây giờ mình lắc nè hồi nãy là tài đúng không giờ cũng tài coi đó đây là hên nè hên cũng có tài nha lắc nè đó cũng tài tiếp anh em nha đó cái này là xui nè xui là về xỉu đó quýnh xỉu quá nè ra tài anh em thấy không đó lắc này cũng xỉu đó, ờ, nó lại ra tài à ra xỉu lộn quên lắc nè quýnh xỉu đó nó về xỉu đúng không anh em đó ờ, quýnh tay đó ra xỉu đó cái đây là gọi là lắc giỡn đánh giỡn cho anh em mấy cây cho vui thôi anh em nha đó để cho video nó có thêm vui nhộn để anh em xem có thể cảm thấy nó thật thật sự anh em nha chứ không phải là cắt ghép hay là những cái video cắt ghép mà làm cho anh em không có video này là nguyên bản của bên cơ sở mình luôn ha tại vì sao tại vì trong sát play không bao giờ mà mình cắt ghép được anh em ha nó vào sát play ví dụ như anh em muốn à, bầu cua cũng được đó bầu cua 2021 vẫn là công ty game việt anh em nha đó là nhờ bên cơ sở mình làm hoặc là bầu cua 2022 đó các anh em bấm vào đó các anh em thấy không đó là mình toàn đứng tốt trên này anh em nha này em chơi làm sao để anh em chiến thắng thì anh em cứ liên hệ của mình nha đó thì bây giờ mình đánh ờ, cho anh em ờ, thật cho anh em cái bộ game tài xỉu này nha đó <coughs> các em thấy không đó thì cây này đó thì cây này các anh em đúng cho mình về xỉu nha anh em nha đúng không anh em các anh em muốn gì cho mình về xỉu đó thì ra tài chốt quốc thì cây này sai không đó thì bây giờ mình muốn thật sự cho anh em này đó, ờ, hồi nãy giờ dở nhiều quá rồi đúng không anh em đó, ờ, giờ mình à, lắc thêm tay nữa muốn giỡn cho anh em tài thử coi đó ra xỉu đúng không anh em đó ờ, thôi bây giờ mình, à, mình lắc đi giờ quýnh thật sự quýnh à, một tỷ tài rồi nè ha như cái này giờ mình quýnh à, tỷ tài đi đó xem thử nó tới đâu tài ha hồi nãy giờ mình giỡn thôi còn bây giờ mình bắt đầu mình quýnh thật cho anh em ha để xem ờ, cái, độ ờ, đánh giỡn và đánh thật đánh theo quy luật nó chuẩn tới đâu đúng không anh em đó thì như cái này các anh em muốn cho mình à, ngẫu hứng đi đó thì cái này các anh em quýnh ngẫu hứng cho mình xỉu đi ha quýnh ngẫu hứng đi thì nếu như quy luật mà thì mình không có thể nào nói quy luật ra đây cho anh em được đúng không khi anh em nào mua thì mình sẽ chỉ được quy luật cho anh em à, để anh em chơi đó thì cái này quýnh à, ngẫu hứng và xỉu đi đó mình giỡn với coi nha đó xỉu đúng không anh em đúng không chín nút xỉu đó tiếp tục bây giờ mình sẽ lắc nè anh em nè đó bây giờ mình sẽ lắc đó như cái này muốn ngẫu hứng tiếp anh em nha đó. cái này muốn ngẫu hứng cho mình về tài về xỉu gì muốn ngẫu hứng à quýnh tài nữa đi đó ra xỉu tại vì ngẫu hứng mà ngẫu hứng là gọi là quýnh năm năm đó anh em đó cái cây nào chuẩn xác là mình quýnh chuẩn xác còn cây nào mình nói đánh ngẫu hứng là các anh em quýnh đánh ngẫu hứng thì lâu lâu các anh em quýnh chuẩn cho mình à, lâu lâu các anh em quýnh ngẫu hứng nữa nha anh em nha quýnh chuẩn nha đó giờ bây giờ quýnh xỉu đúng không mình lắc nè giờ mình quýnh cho mình một tỷ xỉu nữa đó như cái cây này là mình quýnh một trăm phần trăm nó sẽ là về xỉu anh em nha đó mình dở coi chính xác không xỉu đúng không 10 nút xỉu luôn chuẩn không đó thì đôi khi hai ba cây các anh em phải quấn ngẫu hứng cho mình đó bây giờ mình lắc cây cuối cùng cho mình nha đó thì cái này quấn thêm một tỷ nữa ha. không quấn ngẫu hứng nữa quýnh một tỷ tài luôn nhá anh dở coi có tài không tài ha hai cây ngủ một cây lục tài đấy thì để cho anh em biết được ngẫu hứng là như thế nào và quấn chuẩn một mạch tài xỉu là như thế nào đó không phải là tự nhiên nó đánh 5 năm cái anh em vô chơi ăn là không bao giờ ăn được đâu anh em nhé đó thì cái game này nó có ba mục đánh một hai ba là có nghĩa là tài xỉu và đánh theo ngẫu hứng đó thì cái anh em nào mua á, thì mình sẽ chỉ cho anh em cái công thức để chơi đó bất kể cái game nào luôn anh em nhé đó ngoài ra bên mình còn chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay đó các anh em xem nhớ xem hết video đăng ký kênh ủng hộ chia sẻ một like cho bên mình nha chào anh em chúc anh em mùa dịch này chiến thắng thành công